Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm trạng Trình phường 9, diện tích 40m2, diện tích sử dụng 80m2, sổ nông nghiệp, mua bán vi bằng, hướng đông, đường xe máy rộng, kết cấu. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách đường trạng Trình 330m, gần trường học, chợ, nhà thờ tiện ích đầy đủ, giá 1,6 tỷ đồng. Nhà hẻm Cao Thắng phường 7, diện tích 84m2, 7 x 12 m, sổ xây dựng phân quyền, hướng nam, đường xe máy rộng, kết cấu. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách đường chính 200 m, cách chợ Đà Lạt 3 km, gần trường học và chợ, giá 3,2 tỷ đồng. Nhà Ma Trang Sơn phường 5, diện tích 80m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 5 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có chỗ đậu ô tô. Gần chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, giá 7,9 tỷ đồng. Nhà hẻm Hoàng Diệu phường 5, diện tích 97m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, sân rộng hiện làm mặt bằng kinh doanh, cách đường Hoàng Diệu 100m, gần chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 1 km. Giá 5,9 tỷ đồng.